Quỳnh ơi, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh khẩu gì đó đó này, Quỳnh ơi, Quỳnh ơi Ồ, oh, xịt ca ba chip luôn, Quỳnh ơi, xịt ca ba chip Quỳnh ơi, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, muốn chúng ta lấy mất Sờ ca của em, sờ ca của em, sờ ca ba chip của em thì nhanh qua đây, vẫn ở đấy làm gì đấy Nhanh, nhanh, qua nhanh, đưa nào lấy mất Vào đây Ô, oh, là ô lô Làm gì có ca của anh anh vừa vứt ra đây Làm gì phải ở đây ở đây có phải là lính nhặt lâu rồi Không biết đâu anh lười em em không chơi với anh nữa ừ, Thôi thôi anh xin lỗi đừng dỗi nữa Anh đùa thôi mà đây ca của em đây này Không thèm nữa Thôi thôi mà chị nói Anh chỉ treo thôi mà Treo cái gì mà treo không thèm Cầm đấy mà bắn Thôi mà chị nói Đứng lại đi anh cho này Đừng chạy nữa Đây này nên anh vứt ở đây nhá Ừ thích thì vứt đi không thèm Thôi mà anh xin lỗi Đây này đây này anh để đây này này em lấy nhá Đây là anh vứt này cho cả làm thanh luôn nè Ờ, đi đâu rồi à? AFK rồi à? Hết rồi, đâu rồi, đâu rồi? Em ơi à, đâu rồi, anh xin núi, xin núi, xin núi, xin núi mà. Ờ, ờ kia. Nào, trục đâu, trục đâu, trục đâu, trục đâu, trục đâu, nào, tụt đâu nào. Không thèm, có cho người ta xuống đâu mà trục đầu. Anh nói xả lơ, sao em nói gì? Anh vừa cho em xong con gì mà? A few moments later. chỉ ra dạ lách chiều em quá em hư đúng không? tối ông công mà ngủ nhá Giỏi quá rồi, nay mày gan to quá nhở À không không không không, anh xem top top ừ, Thôi thôi thôi xong rồi Phát game quả này có điểm rồi 2000 years later. Đây rồi, đây rồi, tìm được cho mày chỗ tối nay ngủ rồi. Nhanh, nằm ra đây, còn đứng đấy làm gì nữa. Thôi thôi anh xin lỗi Anh biết lỗi rồi mà Anh xin lỗi thôi đi về đi Lỗi làm gì nãy mày bảo như thế nào cơ mà nên nên nên đấy anh bảo là em tối ra cầu cổng ngủ Mày bảo cái gì á Nói lại tao nghe coi À à chết chết chết anh, anh bảo là tối anh ra anh cầm cầu ngủ ạ Ok cứ thế mà làm Tí mà mò về bà chặt chân thế á Thôi thôi anh xin nói mà Đúng thật nè Chết tại mồm anh em ạ à. Anh em làm ra anh ngủ cùng mình chỗ ấm công chứ mùa đồng này Việt lắm anh em ơi Hu uh hu